niệm của tôi dòng sông thành phố bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu tuổi hai mươi chưa một lần hò hẹn tuổi hai mươi chưa một vòng tay chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu lính và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sau đông chưa hè ôi giấc mơ nhỏ nhoi giấc mơ quá nhỏ nhoi kỷ niệm của tôi dòng sông thành phố bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu tuổi hai mươi chưa một lần hò hẹn tuổi hai mươi chưa một vòng tay yêu chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu lý và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sau đông chưa hè ôi giấc mơ nhỏ nhoi giấc mơ quá nhỏ nhoi High. bao nhiêu năm rồi chiến tranh đã rời xa bầu trời vẫn xanh như thuở nào quá xa rồi còn ai quên ai nhớ người con gái vẫn hồn nhiên đùa trong nắng sớm trên một mình bên ly rượu đắng kỷ niệm của tôi ùa về một dòng sông loang dòng máu đỏ bạn bè tôi gục ngã dưới chân